Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, ờ, theo dấu chân quân hành, chúng tôi đang có mặt tại miền Trung, một tỉnh nắng và nóng, nước biển và một vùng đồi núi mà tôi nghĩ rằng là con người sống ở đây sẽ rất là vất vả. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta đã thấy qua câu chuyện của các cựu chiến binh địa lý của Việt Nam trải ra con người vùng đất khí hậu Hôm nay quý vị và chúng tôi đến thăm một nhân vật mà chúng ta đã chia sẻ câu chuyện của ông qua hồi ký viết tay. Đó chính là cựu chiến binh Phạm Hữu Trà. Dạ, em chào bác Trà. <laughs> dạ, à, thấy bác Trà khỏe mạnh và thần thái rất là vui, em cũng rất mừng. Uhm, theo dõi câu chuyện riêng thì em thấy rằng là trong một cái thời gian trước đây một vài năm là mình cũng không được vui lắm <laughs> nhưng bây giờ thì chắc là cũng ổn rồi hôm nay ờ, chúng em đến đây thăm bác trước hết là chúc sức khỏe bác cha cùng với gia đình và sau nữa là rất là muốn bác cha chia sẻ câu chuyện của mình về những người dân vùng Phan Thiết Bình Thuận này ờ, đặc biệt là cái cái cái địa danh ở nơi đây nơi mà em nghĩ là cái những cái, cái khốc liệt của chiến tranh nó đã diễn ra và nó không phải là được khép lại ngay khi mà tiếng súng ngưng câu chuyện đấy nó vẫn còn có những cái rất khó khăn của nó của thời hậu chiến và tiếp đấy là câu chuyện của hòa hợp Rồi bây giờ em muốn ờ, bác cha chia sẻ câu chuyện của mình bác cha sinh năm bao nhiêu ạ tôi sinh 1945 dạ. ngày 4 tháng 4 1945 ừ. <coughs> và um, ở một cái vùng ta địch thì ờ, khi lớn lên ấy, em cũng rất là muốn biết tại sao bác cha lại chọn con đường ở trong này các cụ gọi là nhảy núi á <laughs> vào rừng hay là lên rờ hay là nhảy núi mà không chọn ờ, cái con đường là tham gia với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tôi thì có cái may mắn khác hơn mọi người khác là vì à, từ những năm từ 7 tuổi đến 10 tuổi dạ. thì quê tôi là cái quê vùng tranh chấp cái hàm liêm ấy. hàm liêm à, dạ. hàm liêm hàm thuận bắc đó thì hồi đó là áp á là mỗi lần càng lên là tôi đã biết tự lực chạy càng rồi dạ. à. rồi khi chạy về là thấy cái nhà mình là nó nó, nó, nó cháy hết mà chỉ còn mấy cột đó, nó đang cháy thì cái, những cái cột đó là cũng đi phải đi tận dụng lại mà lập một cái mái nhà khác hầu như nhà tôi là tôi chứng kiến là cháy ba lần lập lại nhà khác ba lần dạ. à. cho nên là biết là như thế nào là là địch thế nào là ta à, và cũng uh, những năm đầu tiên đầu đời là hồi nhỏ thì được mấy anh uh, thì mình biết là nó phân biệt nó rõ ràng lắm vì hồi từ, từ chiến tranh mình đã biết rồi mà rồi uh, được uh, những thầy giáo bộ đội á cũng dạy EA cũng cũng biết ờ, biết ờ, từ hồi đó à. cho nên là sau khi mà hòa bình năm năm tư lập lại đó thì ờ, tôi cũng có một cái cái lịch sử ghê lắm khi ông già tôi là đi không có có được đi ra ngoài bắc mà phải ở lại vì ông là cán bộ công an à, của dạ. hồi đó năm năm ba là ông là trưởng công an của huyện Hàm Thuận Bắc dạ. nhưng mà được chọn ở lại để hoạt động thì à, đầu tiên là ông đưa tôi vào Sài Gòn ở ông là khoảng một năm dạ. ở một năm mà ông thấy ra không biết tình hình chứ ông biết thế nào đó là ông thấy ông ổn ông mới đưa tôi về thì không mấy mấy tháng tháng sau bị bắt nguyên ổ bắt luôn bắt là đưa đi uh, đi cùng đảo hết này tôi về đây thì là hồi đó nó thật ra thì một bà mẹ mà nuôi năm bảy đứa con mà không có gia tài sự sản hết nó khổ lắm dạ. cho nên là hầu như là cuộc đời là nó cái khổ nó gắn liền à từ đó mà à, cũng nó bổ sung cho mình một cái cái ý chí nó khác người ta ừ. Ừ sau khi mà những năm đó thì à, tôi biết à, khi mà, mà mà những người mà ở lại đó những cán bộ ở lại mà họ họ gây dựng phong trào đó thì những anh em nhỏ nhỏ nhỏ thì tôi là đã biết là biết là làm liên lạc rồi nhưng mà hồi đó thật ra mình không biết là, là mình làm cách mạng đâu thì mấy anh thấy quen thân rồi gia đình cách mạng rồi nói ờ nhờ đi chuyện này mày cầm cầm cái này giấu giấu rồi để cái này đi chuyện kia ừ. tao lớn lên nhưng mà đến khi tham gia cách mạng rồi mình không biết đó là là cách mạng đâu ừ. những người khác người ta khai hết người ta có hết nhưng mà mình là không biết đó. cho nên là những năm đó thì mình không biết sau này người ta về mấy kia ủa sao mày mày ngu vậy cái là ủa tao biết đâu đi lên cách mạng biểu khai ngày nhập ngũ thì tao lên bộ lên bộ đội ngày nào tao nhập ngũ gì đó chứ tao đâu có biết dạ, dạ. cho nên bây giờ là mình không được hưu là vậy á dạ. đáng lý là 15 năm là mình được hưu mà mình mới 13 năm rưỡi à mà còn mấy năm kia làm thì mình không biết khai à. nè rồi à, hồi đó là khi mà địch nó dồn gia đình các gia đình về áp chiến lược hết á thì gia đình là, là trước là phải đeo một, đeo một cái cái bản đỏ và gia đình cộng sản và ban đêm là phải thắp ngọn đèn phải ngọn đèn luôn cháy đây là phân biệt gia đình cộng sản đó nếu mà trên đường về mà mà phá áp chiến lược phá hàng rào đấy thì sáng ra mới tập trung lại mới đo là bao nhiêu thước ở khu đó gia đình cộng sản là bao nhiêu phải chia ra anh đi chặt cây về rào lại anh không đi chặt được thì anh phải phải mua anh làm gì làm phải có lại rồi ban đêm á, là mỗi người gia đình là phải thay phiên nhau ra là giữ cái cầu đó ngủ cái cầu đó giữ cầu để để không cho gì cộng vô mà phá cầu đó à. đấy đấy đó nhiều rồi à, đào à, hấp hào hấp chiến lược là đều là đều phải có hết mấy cái nhà bằng đỏ cho, cho nên là cho nên là nó quản lý chặt lắm trên hồi đó mấy anh à, đó mới nói thôi bây giờ anh nói với em vậy nè em chưa đi được thôi bây giờ em à, cố gắng em đi làm xa ăn xa đi vâng. rồi à, tôi mới đi làm lục lộ ngồi lương sơn á lúc đấy bác bao tuổi ạ hồi đó là cũng 10 15 17 tuổi gì thôi năm đến không 17 tuổi á đi làm lục lộ lương sơn á đi xong rồi mới khi về thì chơi là một số anh em là bấm giữa anh bấm bấm giữa giữa giữa giữa bấm đó đó chơi với anh em mà thân thân cận rồi lính địa phương rồi đó cho nó khỏi nghi à, đến cái à, tết năm à, cuối 74 đầu 75 á thì nó theo dõi gắt quá thì thấy không thể nào mà ở được đâu nhưng mà bà má hồi đó là khổ quá đi tại vì không muốn hỏi tôi đi thì là phải gia đình mấy đứa em là phải gieo nhóc khổ dạ. là không ai làm nuôi mà, mà là cố gắng giữ tôi ở nhà bây giờ anh đồ đi mất hết rồi và cha để ở tù vậy là coi như là là giữ nhà nhưng mà tôi thấy rằng bây giờ tôi biết tôi ở nhà là dứt khoát là phải đi lính là tới tới năm đó là 19 rồi là phải đi lính rồi cho nên ờ, cái ờ, tối mùa, ngày ngày mùng 9 mùng 9 âm á tức là ngày 11 ờ, á 11 tháng 2 á tôi đi xuống dưới Phan Thiết này tôi nói bà cô cái bà cô là tôi là cái chồng là cái phụ trách là cái bộ quân báo của tỉnh Bình Thuận á dạ xuống nói bây giờ là con phải đi thôi phải nói thôi giờ à, giờ liên lạc được thôi cố gắng con đi đi đi mới họ à, mới nói thôi mày đi thì cố gắng đem lên cho dượng mày cái áo áo lên áo ấm á dạ. thì đồ đạc tôi chuẩn bị để dưới rương hết rồi thì nhưng mà sau bữa đó là má tôi ba dở ra bà biết và thấy đó. rồi bà ở nhà bà giữ bà không cho đi đâu á chiều tối tôi về là bắt đầu là bà ngó rồi bắt đầu bà chửi bà hỏi chứ mày hồi đó giờ ở đây mà, mà áo len này của ai mày mà giữ cho ai làm gì phải làm ra rằng mà lúc đó thì gia đình tôi là hai thằng đại trưởng đại phó của bình định nông thôn á ở đó à, à. thì lúc nào là lính địch cũng ở trong nhà mà tôi thấy tình hình này không xong tôi mới bỏ qua nhà cái ờ, một ông quen đó, tôi ở có thằng bạn quen bảo thôi tình hình giờ lộ rồi phải đi thôi nó cũng, cũng đồng ý đi mới đi thì mới ờ, nó nói thôi giờ tao đi ờ, mày ở đây tao mới ờ, đi thăm người yêu tao á tao khuya về đi thì nó đi đã đến 4 giờ sáng nó về nó tao chưa gặp được thôi mày đi trước à trong khi đó là tôi ra nằm dưới trời rôm á là con em cái con em ruột của nó là hồi đó lúc 17 tuổi em gái lại thằng à, một thằng ông em trai nhỏ hơn nó nghe nó biết sao nó mới, nó mới chạy ra ngoài trời rôm nó ôm nó nằm nó anh nói chuyện thì mình nằm dưới chùi rơm này mà trên ngọn rơm lại có một thằng địch nó nằm nó ngủ cái thằng làm ở bên cái quận của ngã hai á nó nhân viên hành chánh nó nằm nó ngủ đó nó nghe nó tưởng mình bàn với mình chưa đi đến khi à, bốn giờ rưỡi thằng à, nghe thằng bạn về nói vậy là tôi bung ra tôi đi thì nó mới chạy đi báo nó chạy đi báo cho cái thằng à, thằng quỳ ác câu á thì, thì tôi ra tôi quán cái bà năm chung tôi mở tôi bảo vừa mở quán tôi mua năm ba cái sâu khoai lang bọc túi á tôi ra rồi áp chiến lược á thì có may là cái cái, cái, cái tiểu đội mà dân quân mà nó canh giữ áp để mở cổng á, thì mấy mấy anh em quen mà cũng là có một số gia đình kháng chiến thôi dạ. hỏi cho mày đâu sớm nói thời mấy anh mở cửa giùm tôi với bây giờ mấy đứa chặn trâu nó nó phá cái giường mảng cầu quá đi nó thôi bây giờ chờ mở cửa nó anh mà chờ mở cửa nó ra nó thấy tôi nó thì nó trốn đến đâu cái dạ. thì tôi năn nỉ lát mấy ông em nháy mắt nhau vừa mở mở cửa tôi ra tôi chạy tôi đi mất thượng trăm thước là ở trong này thằng quỷ nó dẫn quân chạy theo dạ. tôi nghe la hỏi thằng ta đâu thằng ta đâu nó nói ủa sao vậy nó nói mới cho nó ra cái được nghe bắn bắn ôi nó bắn gì nó bắn tôi chạy ngày tôi chạy lên núi chạy nói giờ nói nói thì dài lắm ngày nó chạy lên núi rồi bọc ăn lên lên tới trên ờ, trên hầm thạnh là coi như là vô phải ờ, vô cái dùng căn cứ của mình là phải phải mò trong cơ mà vô đó là bà con cô bác người ta giật mình hết mà tôi nói ủa sao mà trong miền gì mà mày vô hay vậy tôi nói bây giờ là không có vô được là biết ờ, là không biết đi đâu nữa thôi rồi phải buông vô đây đấy cho nên là phải nói là cái ý chí mình đi mạng là mình không phải là mình đi theo phong trào mà mình đi là có cái chủ ý rồi cái quyết tâm của mình nên ờ, sống chết là phải đi ha. chứ đi cách mạng này cũng có nhiều cái hoàn cảnh có nhiều người dẫn gia đình đi có nhiều người là theo phong trào đi có người nhiều người là ờ, là phải đi thế này thế khác cho nên là đó cho nên tôi thì tôi đi thì theo cái theo hoàn cảnh đó à. khi khi đấy là năm bao nhiêu bác có chị nhớ không ngày 10 à, à, tháng ngày 12 tháng 3 1965 65. Tức là mùng 10 Tết ấy. Mùng 10 Tết là, là sắp sửa là Mỹ đổ quân vào rồi đấy. Đấy. Dạ. Xong rồi tiếp theo lên trên ờ, chiến khu hả bác? Gọi là ngày đấy lên đấy gọi là gì? Lên uh, vùng giải phóng thì bắt đầu mấy người mấy người quen mấy chỉ bắt đầu cái ông cậu ông dẫn nói thôi cái dẫn mày đi vô cái trại ờ, trại tân binh của huyện à, tân binh dạ. thì uh, hồi đó sao hay lắm tôi lên đó hai ngày là có người ta uh, khi mà là có người xuống là đọc tên xong rồi hỏi ở đây là có ai là em của đồng chí non mà anh ông anh thứ ba tôi hy sinh đó là hồi ông tên là nhà tên cận mà ông lên núi đặt tên non mà mấy ông mới hỏi non cái mà ủa thằng bạn tôi thì có thì nó biết rồi mà hỏi tôi nói hỏi cho mấy ông ấy ngồi lát nó ủa tại sao là báo lên là có em của thằng non lên đây mà tại sao giờ không có dạ. bắt đầu nghĩ lát nó à quên đúng không anh Trọng này à, anh non này ở nhà tên Trọng tôi nói tôi á bắt đầu nói dạ, dạ vậy là đây là các con của gia đình cách mạng rồi mấy phân riêng ra dạ. có danh sách bây về cái tỉnh độ Bình Thuận à. cho nên là nó nó mình cũng được nằm trong cái danh sách mà được <laughs> chiếu cố coi như là lúc đầu lên rồi à, à. Dạ. tôi lên thì có cái là lên tỉnh khi mày về tỉnh đội đó là cái ông tỉnh đội trưởng á trước đây ông anh tôi còn sống thì đi với ông mà ông này dân nghệ mà ông anh em này ông khó tính lắm ai cũng sợ ông mà đi ông là khó nhưng mà đối với tôi ông thân thiết lắm tôi ông nói tiếng mà tôi cũng nghe được nhưng mà đi ông rồi ông tôi học ông rất nhiều có thể nó cái tiến bộ của tôi là vì mình à, hồi đó thì không học bao nhiêu học tới lớp lớp nhì lớp nhất hồi đó thôi tức premier không lớp nhì nhất hồi đó được học tiếng pháp thì à, không uh, ví dụ như là ông đang đi á mình đi ông là ông nói à, ông ờ, đi với tôi vậy là ông biết đường trở lại không ông nói à, cũng ờ, chắc phải đi một hai lần ông nói không được con đường đời hay là đường đi thì ông phải nhìn lại ông à tức là ông đi một khoảng là ông quay ông trở lại ông nhìn con đường ông ra ông, đi thì ông thấy cái vật gì nó chú ý sau sau này ông trở lại ông ngó là ông biết đường ông đi <coughs> thì ông à, chỉ nói thế thôi thì tôi biết sau này về tôi viết cái nhật ký á thì à, bữa tôi nhà anh em cảnh vệ đi hết thì tôi đau bụng quá tôi đang viết nửa chừng thì tôi mới đi cầu rồi trong ông ra thì ông thấy ông có ai ông thấy ông ngồi ông xem hôm đó là tôi viết cho bà má tôi là tôi viết một cứ hàng tháng tôi viết một một lần mà những lá thư không gỡ ông xem xong ông ông lần đầu tiên ông xem ông có động khi tôi vô ông đặt xuống ông ông ông xin lỗi đàng hoàng Thôi mình à, xin lỗi ông là mình đã vi phạm mà mình tò mò mình thấy cái gì ông viết cái gì đây mà nói thật ra ông ông viết ông làm cúng hút quá mình xem hết rồi à. thì à, ông đã tiếp thu được cái câu nói tôi là dù đường đường quán đường đi hay đường đời đều phải nhìn lại thì bữa nay là ông ông thực hiện tức là ông viết những cái cái đoạn đường ông đi qua này sau này ông có ông nhìn lại thì ông ông ông, ông khóc thì ông hứa tôi á à, khoảng một tháng hoặc là nửa tháng đi công tác xa đó mà về thì ông xin cho ông xem cái gì đó ông góp ý hồi đó là trên đó là nghiêm khắc lắm nên những cái viết những cái đó thì à, nó bộc lộ thuộc về hệ tư tưởng mà hồi đó tao quản lý tư tưởng chặt lắm à. mà ở trên tôi có ông phạm mười chương tức là ông sáu nam đó ai nấy ông cũng khắc khe lắm tôi mới nói à, hỏi sao không giấu tôi nói, nói thật cho anh thì tôi không sợ nhưng mà tôi sợ anh sáu có gì vậy đánh giá ông nói thôi được rồi để tôi nói chuyện cho sau này ông nói chuyện lại cái ông à, ông chính chính viên đó thì ông sau này thì có thể nói đi năm 65 tôi đi với hai ông đó thì sau này tôi không còn ở tỉnh đầu nữa tôi xuống với 452 nhưng mà khi một lần mấy ông xuống với 452 á thì hình như là kêu cái tên tôi không à vì ở trên núi này là đi cơ quan nào là cũng đi rừng cũng tôi á bây giờ xuống đây là là phải yêu cầu phải có tên tôi đi ông, ông nhờ đi con đi đâu đi ở đó mà ông liên lạc với ông ông sử dụng đâu mà ở đó ông xuống là ông biểu đi quyện kêu ai của ai rồi ông chỉ hồi đó là gây go lắm nó không đường đâu có những đường ta giấu mà ông nói, ông nói giờ em đi xuống huyện thuận giùm anh kêu quyền trưởng mà đi theo địa chỉ địa danh nó chỉ là tới chỗ này là quẹo đi trái đi vùng đó đi khoảng 100 thước mới thấy đường hơi mòn chứ ngoài là không có đường mòn đâu con đường này đang đi về rồi nó tỉa vô trong đó nó đi tá lả đó không có đường mòn mà vô phải có trăm thước mấy tháng đường mòn mòn rồi mới đi vô đi kiếm đấy cho nên là do cái đó mà ông cứ cho nên đến mãi tổng tấn công là cũng thế ừ. ông xuống là chỉ định tôi là là phải làm liên lạc toàn bộ cánh hai nên nên, nên, như vậy đó à tổng tấn công mà bác nói đấy là năm mậu thân đấy. mậu thân đấy vâng. bác có thể kể qua về nó được không mậu thân thì cái thể tôi cái tự hào á nếu nói về cánh hai đánh phan thiết đấy hồi đánh phan thiết là nó có ba cánh cánh một là đánh bên cát này nè đánh vào cánh thứ hai là đánh dưới này nè đánh thẳng thẳng vào vào à, chào vào dinh ờ, tỉnh trưởng thứ ba là bên cát đánh bên căng đánh vào ba nhưng mà bánh bên, bên cát thì đánh ít lắm khi mà à, cuối tháng 1 à, ờ, dương lịch á, thì chưa đến tết á, thì là chúng tôi đánh cái à, cổng 12 rồi bồi thường thuận nghĩa cái 12 cái số 12 kia thì đánh là địch nó chuẩn bị nó đi càng thì đánh rồi mà đánh đó là phải phải chạy vòng về là trên núi chạy chạy hai ngày mình rồi mới vòng trở lại mà anh em của nó mệt hết đó. về mới vừa nghỉ được cái bắt đầu là lệnh đi xuống cái chỗ đèo xuống dê đó không biết sao tại sao lệnh cấp tốc mà cái chiều là chiều qua mươi tết đó thì đến đó khoảng bốn giờ rưỡi vừa dừng quân lại để chuẩn bị nấu ăn thì có một đoàn cán bộ của nước tỉnh đội xuống thì khoảng 5 phút sau là nghe lệnh báo đồng chí ta là lên gặp uh, chỉ huy sở để mà nhận nhiệm vụ thế nó ủa sao bữa nay mà mấy ông này mới xuống làm gì xuống trong đó chỉ huy ở tiền phương là có cán bộ của miền về hồi đó là cán bộ miền là đi trực tiếp chứ không có không có điện à. thì kêu tôi lên thì bảo nó bây giờ đồng chí phải đi à, công tác nhiệm vụ này đi ngay bây giờ cái cho người đến kiểm tra tôi là có, có mang theo cái gì không là không biết hồi đó tôi là thường có sách vở mà lúc nào thì à, nghèo nghèo cũng có cái đèn pin và cái cuốn sổ nhỏ và cái viết nhưng bữa đó là toàn bộ sách vở à, nhật ký tôi để à, trong ba lô hết đó. tôi à, gấp tôi lên thì hỏi chứ gì dữ anh sao anh nói cái ông kia ông nói là tôi là cán bộ của trung ương cục đi trực tiếp về đây bây giờ các đồng chí ở đây là giới thiệu và đồng chí là đi công tác được thì bây giờ là đi công tác này là đồng chí chỉ đi mình không và mang theo cây súng thôi không được mang theo cái gì cả à, bắt đầu cái mình thấy trong đời đó đi có nhiều cái chuyện gây go bữa nay là đi cái này nó nó nó đột xuất quá đi thì ông nói tóm lại là phải đi về tâm giác là phan thiết này nè tìm cho được ông bốn k là cái ông bí thư của thị xã gặp ở đâu là phải dọn về ngay về hộp gấp tôi nói trời ơi trời bây giờ cả ngày nay chưa ăn gì hết mà giờ 5 ờ, giờ tối rồi mà từ ở trên núi ờ, mà chạy về tới ờ, Phan Thiết thì cũng gần 20 cây mà giờ đi sao rồi mấy ông ấy nói ông ấy bàn nói, mấy có một cái điện cái điện báo bảo vệ nó mới có điện báo là ngày nay là địch lên của cái xe hai thị là đánh một ngày nay đi đó thôi giờ coi cho đứa nào đi với nó chứ một mình nó thì sợ không ổn thì kêu cái thằng hiền cái thằng đó nó nhỏ đi à, tải ở trên trung sơn nó mới về nó tưởng đâu về phân về tam giác kìa là được gặp gia đình nó nó, nó năn nỉ để cho nó đi ừ. thì từ khi nhận lệnh ra rồi là mang cái súng là trời bắt đầu nhá nhem tối chạy không à không biết rừng núi mà cắt chạy không anh chạy à, đến gần cái đường sắt á thì phía dưới đường sắt là mà là cái chỗ mà cái xe 2 mà ngày đánh ngày nay đó. thì mới à, dừng lại nghe ngóng xong mới à, tìm đường mới bò qua đường sắt bò đường sắt xong cái là thì xuống là bên đây là cái xe 2 thị đó, bên đây gọi là cái bào heo bên đây là cái răm tre thì 8 giờ tối rồi gần 8 giờ 8 rưỡi mà tôi nó áp tay đất nó nằm nghe nghe tiếng anh em nó đào quân sự đó mà đào quân sự ở bên ở bên bò heo chứ không phải là bên xe hai tôi nói là yeah, chắc anh anh Yên à, là anh à, đánh đuổi cái này anh giờ qua đây á có thể là không biết là chứ thằng địch thì nó không bao giờ nó nằm ở đào quân sự gì đâu chắc anh em mình thôi tôi mới uh, dẫn bò vô tôi bò vô tới nơi bọn mấy cha nó giật mình ủa sao mày đâu đây nè thế nó ủa tôi đi kiếm anh nè hỏi chú ủa chứ gì ta nói ờ, ừ, con cái tôi đi đâu thì cũng biết tôi là thường là cái đặc phái viên hết á <laughs> đi, đi đâu là ờ, anh em nó là nó biết tin tưởng chứ không phải là phải hỏi han gì đâu thấy tôi là biết là ờ. cái nói bây giờ tôi đi tìm bốn cà anh có biết con bốn cà nói không là cái đại trưởng của đại xe hai thị ấy, thì anh nói nó theo ờ, tình hình thì bữa nay là ông bốn cà ông đi xuống dưới ờ, xuân phong để nắm ông chúc mừng tết đi cho thừa tôi nói ờ, ông nói bây giờ mà hỏi anh bây giờ địch đánh một ngày nay bây giờ nó ở đâu theo theo tình hình thì nó rút rồi mà không biết nó có ém lại ở đâu hay không thì mà không biết một cái đó là một cái khổ nữa nghe tin định rút chứ không biết nó ém lại ở đâu không gì mình không biết nữa thì nó thôi bây giờ là cái lợn này đặc biệt có giờ sống chết thì cũng phải mò đi chứ không biết như thế nào mà không có phải nói đi nữa mà hầu như chạy không à thì mấy à, hai bên là hai con suối giữa cái giữa cánh đồng phải suy nghĩ là địch không thể nào ở giữa cánh đồng này mình cứ giữa cánh đồng mình chạy mà nó có bên trên trong rừng mình thấy mình nó bắn mình cũng còn chạy được cứ giữa cánh đồng vậy nè chạy à, xuống đến uh, cái ờ, cái xóm chầu là cái đầu trên của cái cái cái ấp của cái, cái quê tôi đó dạ. thì mới mò vô mò vô mới ủa tình hình ngày nay đánh gì mà sao vô luôn anh em nó ăn tết như cái hội vậy mình cũng ngỡ ngàng lắm dân quân du kích gì mà bộ đội ở đó gặp hỏi ai bắt đầu hỏi chứ mình không có mình kêu mấy người quen ra ngoài mình hỏi nó đúng rồi muốn cà hồi ờ, chiều ở đây bây giờ ông đi xuống xuân phong rồi ông đi chút tới chứ rồi ở đó rồi mới đầu nghĩ lấy hơi xong là nói thật hồi đó mà đói mà cũng đến nỗi mà không có cái chú tâm mà xin cái gì ăn nữa đó đói hai đứa nó đói con rã rời mà uống nước xong rồi lại chạy nữa chạy 3 giờ đêm mới xuống tới xuân phong thì xuống dương phong thì cũng cái đêm giao thừa người ta là cũng như cái hội vậy dạ. mà cái chỗ đó là cái chỗ cái chỗ mà cái đêm mà tôi tôi mua khoai mà khoai lang rồi tôi đi đi thật toàn người quen không à có một vài người gặp thấy mừng hộ mày về đây tưởng đâu là về bình thường chứ không biết tôi về phải hỏi kêu mấy người quen ra hỏi hỏi nói đúng là ông bốn cà nãy ông ở đây rồi mà giờ không biết ông đi đâu á ừ. tìm ông tôi nó bắt đầu là thì Thằng quen nói thì có gì mà vô nhà, có gì mà nghĩ chứ nó không được được. Tôi là tình hình không được rồi thì tôi phải đi. thì qua đến cách đồn địch khoảng 200 mét vậy. Chỗ số này gọi số Thượng Cà. Thì mới vô cái nhà đó mới gặp ông ông. Ông là chú Đường Lạc đang ở đó. Thì nó trời ơi. Vô cái nó trời ủa, ủa chứ mày đi đâu vậy? Ông là ông nó cà lâm, còn bốn cà cà lâm. Ơ ơ ơ mày mày mày mày đi đâu vậy? tôi tìm chú với đâu mẹ tết nhất thì tìm làm gì rồi mình thôi kêu ông ra kêu ông ra ngoài sân nói về nói à, lệnh này là của chỉ huy miền địch đặc phái viên về là mời chú đi về trực tiếp họp gấp ông nói ơ gì gì bữa nay là tết mà có gì mai hay ông à, bìa vô mới kéo ông ra lại nữa không được thế lệnh trực tiếp đó, là chú mà không nhận lệnh này chú chịu mà tôi truyền đạt đầy đủ rồi đó thì ông nói trời ơi là trời tết mà kiểu này chết rồi à. mới vô ông kêu thằng liên lạc mới dọn đồ đạc rồi mới đi đi về đến đến xóm chầu ông cũng không chịu đi nữa ông biểu ờ nào đây chờ ông tao vô trong cơ quan tao có tao lấy tài liệu rồi tao nói, tao nói chú không còn lấy gì hết á mình không về ông nói ông mẹ tao cán bộ không có tài liệu gì sao được mày ông kêu quen rồi coi như là không biết cái ông vô đó rồi 9 giờ ông mới ra ra rồi đi có hai tiếng đồng hồ nữa lên ông biểu dừng lại mẹ cái gì mẹ có thật cái việc được đạo chứ thì kêu điện lạc à, trước tiên là nhúm lửa lên nấu nước bên bờ suối đó, chế trà uống đã rồi nấu nấu cơm ăn nấu ăn với ông hai đứa tôi ra ngồi hoài đó ông ê mà mày mày vô đây nó nói hỏi cái gì chứ tôi ủa mày linh lính tráng gì mà mày mày đi cái mình trần thân trụi vậy mày thế nó ủa chứ còn cái gì nữa chú tôi đi là kiểm tra hết chỉ cho nhiêu đây thôi không có gì hết ủa có gì dữ dữ vậy thế nó ờ à. thế nó ủa chứ rồi rồi rồi tôi mày ăn gì thế nói hai ngày nay rồi tôi nói thiệt chú tôi chưa ăn vậy đó Ủa, trời ơi sao hồi hôm giờ mày không nói đồ ăn đầy mà mày không nói lúc đầu tôi nói tôi nói thiệt chú hai đứa tôi mà cái súng này ăn được tôi ăn rồi đó ông ấy la làng đầu ông cái đem đồ ra ăn ăn xong mới đi đi về tới bầu bầu nước thì 4 giờ chiều thì thấy đoàn quân của mình rồi thì kéo xuống kéo xuống trên đó không biết hộp cái gì mà anh em nó cũng phấn khởi rồi lắm hồi đó đi là phải ngụy trang rồi sợ máy bay địch đồ bữa nay đi mà mà, mà nói chuyện rồi rầm rầm ở, ở xa cái nửa số mình nghe mà mình chứ mình ủa kỳ lạ vô dẫn vô cái bắt đầu nói thôi báo vô gặp gặp à, chỉ huy báo cáo là tôi hoàn thành vụ đưa à, chiếu 4 về đây rồi cái thằng rồi thôi em đi về đơn vị đi về đơn vị hỏi hưng à, hỏi thằng trung trưởng hỏi ba lô tao đâu đó của mày ngó đây anh em ai, ai có ba lô đâu hỏi sao kỳ mày nói tình hình bây giờ là vừa chạy vừa xếp hàng coi như tổng tấn công rồi về Phan Thiết ăn Tết mày còn ba lô làm gì nữa nó phấn khởi nó nói nào là tình hình này kia mình hình như người nó nó lạc cao trên trời nó không hiểu ủa cái gì hiểu muốn giặt mới đâu có bây giờ nó không nói về nó nói ngắn gọn tao nói với mày là giờ lệnh trên là tổng tấn công bây giờ đi về phan thiết là đánh đâu là nằm đó ăn tết tại phan thiết luôn bây giờ không không, không có chuẩn bị lệnh chỉ đâu quánh đó chứ không có còn chuẩn bị gì nữa giờ đêm nay là về là vô quánh luôn tôi nó trời ơi là trời giờ còn ba lâu của tao đâu nó ờ, dùng hết lại bỏ bụi cây hết rồi coi như là nó trời là trời cả đời tao bao nhiêu hai sách vở của tao bây giờ làm sao mày nó nói trời ơi mẹ dùng mạng không ra gì được sách làm gì nó trời tụi mẹ quý tao quý lắm qua, bao nhiêu năm tao viết lắm mà giờ tôi nói tôi chứng kiến là một ông ờ, ông phóng viên ờ, gì mà ở trên trời rồi về mà ông cũng mất cái ba lô tài liệu ông mà ông khóc giờ tôi mới thấy là tôi biết mất cái vô tôi quý sao thiệt lỡ không đi tướng trước mặt đêm mà khóc tôi rồi tôi nói tôi đau cái coi như mất một lần mất lần đó coi như hầu như là mất trắng luôn cả một đợt tổng công là tôi mặc một cái đồ bao bột biết gì bao bột không cái bao mà người ta cái bao mà hồi xưa nó đựng bột mì đó, đó. rồi lấy ra mới cắt ra để mà may quần áo may xuông không chẳng túi gì cả mấy rồi mới đem đi uh, đi uh, lấy cái pin đó lấy cái, cái cục pin đó rồi mới quà nước mình nhụm nhụm xong rồi mới đạp dưới bùn á cho nó nó thâm ấy lên ra gọi đồ bột bột thế nên khi đến mà một tấn rưỡi sao mà coi như là đồ nó cháy lỗ lỗ lỗ hết rồi Đấy. đêm đó thì à, khi mà gặp với sở rồi tôi nói thật với chị thì à, tôi thì không hiểu tình ra sao mà chờ xuống tới đó thì à, anh sáu nam kêu vô bữa nay là đồng chí là không có làm nhiệm vụ ở bên thông tin nữa mà đồng chí là nhiệm vụ là chính là giữ liên lạc cho toàn bộ cánh hai nè cho nó trời ơi hồi đó giờ giữ nhiệm vụ con một cái tiểu đoàn thì bây giờ dưới nhiệm vụ liên lạc toàn bộ cánh hai thì là một cánh quân cái nào mà tổng công vô đây đó không nói thôi bây giờ cứ em cứ đi theo anh rồi có gì thì ấy thì đêm đó về để tới ờ, xuống xung phong đó lập chỉ sở đó thì anh em nó vô đánh đánh cái độ bình thường đó thì đêm nay tôi khỏe khỏe là vì là mình đi hai ngày đây về rồi phải nằm đây mà lúc đó hay mà lúc đó cũng chưa được ăn nữa ăn sôi sôi làm bóng cà đó trên buổi trưa rồi về nó cũng cũng chẳng biết khỏi ăn đó nó tình hình nó rộn ràng hầu như là một cái cái phong trào gì nó răng cao lần cầu mà người ta biết hết mà mình không biết cho nên mới ổng à, nói thôi à, em mệt rồi giờ cứ ra quầy đó làm sao nghỉ đi rồi có gì anh kêu thì à, chỉ biết khoảng sau một giờ là trong đồn nó nổ nổ rần rờ đó thì ở đây không biết làm sao hết á thì đến khoảng hai rưỡi á có liên lạc chạy ra là báo là anh cái anh mà được anh hùng quân đội đó anh bị thương rồi anh trưởng bị thương xong rồi ra cái tình hình báo cáo là tình hình đánh không chiếm được bất ổn thì lúc đó là nghe trong đó nó bắn cái rồi trăm năm trăm pháo trăm mấy năm á mà nó không bắn không bắn xa nữa mà nó, nó hạ nòng bắn thẳng vậy nè mình không biết loại pháo gì trong đồn nó bắn thẳng ra tên uh, à, ngồi đó đến 4 giờ sáng thì anh mới kêu tôi anh ra à, giờ đồng chí đi à, dẫn một đồng chí nữa đi qua bên đinh, đinh công tráng bắt cần lạc với lại cái à, cánh quân đó tôi đó phan thiết thì tôi đành đường đành xứ thì do đó mà mới chọn tôi làm liên lạc chứ bây giờ mà biết tôi đi đinh công tráng thì nó ủa đinh tráng là chỗ nào đó anh sáu không biết đinh tráng chỗ nào mà phan thiết hồi đó giờ không có đinh tráng không à thôi nhớ nhớ rồi ông mới lấy bản đồ bản đồ ra cho nó à đây là cái trường bạch vân chỗ này là cái trường mình tư thục bạch vân bên kia là cái sân banh ông nói ở ờ, đúng rồi em à bây giờ là cái đó là cái đinh tráng của địch thế là được không ai nói là cái đại đầu tư với lại à, đại đội hai của mình nó ở bên đó đêm nay là nó im không nghe tiếng súng thôi em qua nó bắt lạc ra sao tôi mới dẫn rằng nó gọi là minh minh bụng tôi qua đó thì cũng qua khỏi đường sắt để tôi vô tới mấy đám ruộng đó là tôi thấy là vô còn nhà dân nữa thì vỗ tay bắt làng mà vỗ quay hoài mà không thấy tôi mới uh, dẫn mình hai đứa mới thấy lậu dưới nước này khổ quá lên bờ đi mới vừa lên bờ đi khoảng được 50 thước phải nó để vô thì nó bắt sống tôi rồi mà có cái là ví dụ như là tôi vô đây là đến đây nè ta ở đây nè mà tôi vô là có địch gần hơn Đấy. mà nó nó biết ờ, ta đây rồi nhưng mà hai người nằm nhau là không có không bánh cái xe tư là xe mà hỏa lực đó DK57 nè DK75 nè Thượng Liên nè Cối 82 nè Quả lực mạnh nữa. Mà thấy địch nó có chiếc xe tăng abraham á Rồi bắn xuống Mà nằm một đêm nó dưới khoát không cho anh em đánh cứ nằm im nữa thế tôi vô bắt lạc cũng không cho vỗ tay bắt lạc bảo sợ sợ lộ chờ địch nó bắn hàng tôi coi như tôi nhảy xuống ao bò chạy ra lại chạy về chạy về vô báo cáo với ông ông đập bạn nó chí đi ngõ nào người ta chiếm cá đêm nay không có tiếng súng nào tại sao bây giờ ông chí nói là là, là đập địch tôi tôi lúc đó tôi cũng tức rồi tôi nói tôi hiện sao nha anh nói với cho tôi mượn cái áo áo sơ mi sơ mi trắng đi tôi cải trang tôi đi ngay bây giờ nè tôi có trời rừng sáng nào đem ra từ áo sơ mi trắng tôi tôi khót ra ngoài hú cái AK lại mình tôi, tôi giữa cánh đồng đường đó là đường tôi đi học hồi xưa tôi qua tôi đi qua gần tới đường sắt là tôi mới uh, giữa bờ ruộng tôi nằm lại tôi ngó tôi nằm cũng 3 phút sau thì trong đó nó, anh em nó nó nổ súng nó quánh thì cái số anh em cũ đó của sai thứ tư nó thấy tình hình này là không ổn hả nó hồi đó quánh giặc mà vô đây quánh mà, mà bắt nằm đây nó bắt đầu tung lên nó quánh quánh xong một số nó chạy theo đường sắt chạy về phú hộ một số là bung qua đường sắt qua đây qua bên tôi tôi mới rồi tôi mới đứng dậy tôi quát mấy anh em chạy đến chạy tôi mới dẫn à, về bên đây tôi hỏi chứ tụi mày ở đó mà đêm hôm tao qua tao bắt lạc hồi sáng này tụi mày có biết không nói hai đứa mày vô thấy rõ hết đó mà không, ông không cho bán lạc hỏi sao ông nói bị sợ lộ hỏi sao tại sao giờ tụi mày quánh nó nói giờ tụi tao tức quá tụi tao quánh à đó là một kỷ niệm buồn đêm đầu tiên vô tổng công quả lực như thế đó. mà không chịu đánh 10 14 người để địch bắt có đại đội trưởng đội đại đại đội trưởng xe tư đại phó xe hai chịu nhiệm là cánh quân đó để định bắt sống nó bắt về thì nó đem nó về nó ra cái thẩm vấn ở đó là cái vô cái cái tượng trận đạo chuỗi chuỗi cầu à, chuỗi cầu à, cầu trận đạo đó nên xong hồi đó chưa có cầu đâu chỗ đó là cái bờ sông rồi nó cái thẩm vấn rồi nó đến cái chuyện người mình chuẩn bị mình đánh được hai đó nó nghe tin à, đánh được hai là nó mới ném lựu đạn vô chết hết mấy anh nó mới uh, rạng đó đêm mùng một rạng sáng mùng hai thì em mới nói thôi bây giờ là tôi phải đi về trên trên xóm trầu á trên quê tôi đó lên đó là báo cáo với ông năm ngà là ông năm là quân khu trưởng á tôi cũng uh, mặc nguyên áo trắng đó là tôi kẹp chi súng AK tôi về cho nên mình nghĩ chắc đi về an, an toàn thì có gì đâu số mình số hổ vừa ra khỏi cái à, xóm à, giữa đồng là bắt đầu chiếc bà già máy bay bà già nó mới quần nó theo nó theo thì tôi biết rồi lính cũng kinh nghiệm là nó quần vậy nó quần ngó nên thì qua giữa cái à, nó có ba suối nhỏ xong tới suối nhỏ vừa thì đến cái suối cuối cùng thì nó mới ra nó thấy nó quyết định là Việt Cộng rồi thì nó mới uh, cất cất cao lên để mà nó thường mấy bèo dài nó muốn bắn là phải có cao lên nó lượn rồi nó mới nó mới bổ nhào nó bắn được thì tôi thấy tôi không biết rồi khi nó vừa cất cao lên là tôi bắt đầu tôi buông tôi chạy tôi chạy đến đến cái cầu tôi nhảy nhào xuống là bắt đầu tôi, tôi tôi không chạy lên lại mà tôi chạy xuống tại vì cái suối đó là chỗ đó là từ cầu trở lên là tê nó rậm ghê lắm nó chạy thẳng lên trên trên trên đồng còn từ đây trở xuống cái ruộng này là dài bụi tre để thưa thôi à tôi là chạy xuống chạy xuống dưới cái trống chung cái hốc tôi nằm nó bắn mấy trái qua điện xong nó kêu hai cái quan lực đến chỉ biết từ đó đến trưa hả nó bắn cái dòng suối này từ đó trên nó bắn không còn bụi chê nữa đó ông năm ngà ông già ông nói ủa cái đơn vị nào đâu mà địch nó nó bắn bắn dưới suối dữ vậy không biết chỉ biết đến 2 giờ nó đói nữa nó càng đói càng khác nữa nằm đó rồi có con mương nhỏ con mương này là nó nó chạy vòng thẳng lên cái đất tôi ở đất tôi đằng sau có con mương chạy vòng lên ruộng tôi bò theo con mương đó về trên đất đất xong vô trong xóm rồi mới về khoảng 2 giờ 2 giờ trưa mới về mới, mới tới xóm chồi báo cáo năm ngà ông nó hèn gì bữa nay nó bắn tao tưởng nó bắn ai với ai gì nó bắn mày hả <laughs> dạ ông nói thôi tình hình màu đó là không có thư nữa chỉ dặn miệng thôi dặn miệng sao nói vậy đó cho báo cáo tình hình miệng tình hình cụ thể về không nói thôi giờ mày à, nhiệm vụ mày hoàn thành rồi mày coi thế nào mày ngủ đi tao biết mày là mấy bữa nay mày khổ rồi mày ngủ đi rồi chiều rồi mày dẫn quân xuống chiều con 6 à, giờ tối rồi kêu tôi dẫn quân xuống cái đoàn quân trong đó là có cái trung đội thiếu niên quân mà coi là thằng em thứ sáu tôi nữa mà nó đi sao tôi đâu cũng đâu có biết mà đến nỗi mà cái con đường tôi lên xuống là ông ông ba và má tôi ở cái nhà kề đó của ông bác họ tôi đó mà tôi cũng không biết à, bà già tôi sanh đứa em à, em út cũng nằm trong nhà mới được một tháng à. hơn tháng người ta nằm đó tôi cũng chẳng biết tôi lên xuống khi đi dẫn quân xuống đó giao quân hết rồi thì thằng em tôi thì ở chỗ phía dưới ông già ông già tôi giúp còn tôi thì xuống giao quân xong là đi đó thì mấy rồi một giờ thì mới à, anh à, sáu nam ra nói thôi giờ em à, cố gắng em đi với là anh Nguyễn anh Nguyễn là chính trị viên mà bây giờ là cán bộ thì và mũi trưởng vô xin là bây giờ là anh anh Nguyễn này là phải trực tiếp đi vô anh làm chính trị viên anh dẫn uh, canh hài vào thì tôi phải đi với anh thì nó giải đấu được nó nói, ông Nguyễn này thôi ông nói tiếng trò chuyện nói thôi ông cố gắng giúp mình nha đánh giả em đi ăn được cái nào em thì nhiệm vụ đấu được không thì tôi mới à, hỏi, <clears throat> hỏi chứ giờ có ai vô nữa không anh ông nói anh em nó ra hết rồi hỏi gì thế thôi được nếu mà đánh độ trường thì thôi em em ờ, em vẫn đi cái ví dụ như hồi cái cái độ tường thế này cái đồ nó thế này nè đó. thì ở đây là con con con đường chạy dưới nè ở đây là xóm ở đây là cái xóm này đối diện cái đồn thì ở đây là cái trường học đây, cái đồn chính đây dưới đây đây là cái đồn cái chính giữa là có nhà thờ đây là cái khu hành chánh cũng một cái đây trường học của tôi hồi cũng đây thì tôi mới à, dẫn à, băng đồng vô vô chung vô nhà trường này thì chị biết vô hả mấy anh biết được tôi nói đến bây giờ nó vẫn trong tâm trí thôi anh em mình chỉ biết đứa hy sinh đứa thì ngồi đứa nằm đứa bị thương nặng đứa nhẹ ra đừng nặng nằm ví vô cha ơi cha nào ra cha cổng đâu ra cha thì nói thôi được rồi bây giờ, giờ anh em vô là đang chiến đấu lại nè rồi anh em yên tâm nằm đây để có gì rồi ờ, đánh xong rồi mình đưa ra chứ giờ đang đang vô sao ra thì ờ, mấy ờ, chỉ anh anh Nguyễn trên viên đó, là địa hình của địch vậy đó đó đồn địch đó ta ở đây thì mấy thứ này có mấy ông nói là đêm hôm mà chiếm được một phần ba đồng hỏi chiếm đâu có chiếu này nó trời ơi rồi cái đó là cái tại gái là cái nhà vợ của lính chứ còn cái, cái, cái địch nào đó mà ông chiếm thì theo cái sơ đồ mới phân quân ra mới đánh đánh mà sao phải đánh, đánh mà bên đây đường đánh kia đường mà không qua được thì làm sao mà đánh vậy đánh cứ điểm là phải có chuẩn bị phải đánh uh, trung thâm với mở rào mới vô đánh cứ điểm chứ nằm bên đây bắn bên kia thì mà trong khi đó một đêm này qua bữa nay là thằng địch nó cũng cố lực lượng mới rồi bao nhiêu lực lượng nữa rồi mười thứ nữa trời ơi không chỉ biết chỗ nào cũng đại liên nó bắn nó bắn như rồi <coughs> chị thấy cái đại liên đại liên sáu nòng nó bắn thì hình dung nó đạn nổ mà hình như là mình cầm những cái giải mình xé rét vậy bắn không còn phân biệt là tiếng nữa cơ mà nghe nghe cái rẹt không á mà anh em mình lại càng thêm hy sinh càng thêm bị thương nữa. rồi còn bao nhiêu là vậy rồi là anh anh Nguyễn mới thôi 5 giờ sáng mới thôi giờ anh em mình trụ cũng được nữa thôi giờ rút anh nói rút người ra đằng nào cho nó tôi nói bây giờ nguy hiểm lắm anh nè à. mình ở đây mà mình rút theo cái đường hôm ấy là hình như là không còn ai đâu không phải sao vì hiện giờ cái thằng đại liên ở trên cái lô cốt mẹ nó ngó ra cánh đồng này bao quát hết á mà ra đó nó bắn không ai à, không còn ai chạy nổi đâu mà cái loại đó loại đó càng xa nó bắn càng càng chính xác nó càng càng sát thương mà po chéo qua đây là cái đinh tán tôi nói vậy đó nó bắn bắn chéo bắn xẻ qua nữa cho nên thôi bây giờ anh đi theo đưa anh em theo tôi là tôi dẫn tạt qua bên trái nè vô cái xóm này rồi xóm mới theo số theo số dân cư này mới chạy lên trên trên kia múc cánh đồng này hết dân thì tính trên đó cũng xa rồi mới ra cánh đồng mới chạy được tôi mới đưa à, quần vô đi vô đó sau này gần đây mới nghe tin là nguyền bảy tết đã về là có hai người hy sinh nằm trong số này chị là dân đây chôn là ngày ngày mùng 2 đó thì à, thì là đến à, khỏi cái xóm mà gần gần tới cái cái xóm chịu bị sợ lúc đó tôi chạy hết nổi rồi thằng hưng à, trong rửa thông tin nó mới kéo tôi nó nắm tôi nó kéo thì chạy theo quán tính thì một cái trái à, cối nó nó bắn nổ trước mặt tôi cái anh nguyễn chánh viên đó anh vừa tới bờ ruộng này nó bắn chết ngồi bờ ruộng luôn hay coi như là mới hai đêm rồi mà hết hai chỉ huy rồi ừ. từ đó ra ra rồi là địch nó mới ờ, theo Mỹ nó mới tấn công vòng đai nó lên ra ở chỗ nó bao ở ngoài vòng đai hết mình ở trong nó chưa quánh đâu nó biết mình ở xuống đó là bọn ờ, bọn ờ, quân, quân báo nó nó báo vòng vòng nó báo biết mình ở đâu rồi các nơi là gọi là pháo nó bắn bắn dao à, dạ, dạ. <coughs> coi như là à, kinh tường nè ngã hai mà à, rồi dưới biển ở pháo ở đâu gọi là bắn dao hậu nó bắn vô điểm mình nó bắn coi như là hồi mưa mưa bom bão đạn đúng tôi nó bọt tấm hầm tôi tôi khi mà nói chuyện về khi mà tôi ở tôi ra tôi về thì tôi gặp tôi lại thấy một cái người ông đi xuống ông với bà kêu hỏi ủa cho anh ba anh đi kiếm ai đó bà mới nói ta ta ta tao đi kiếm mấy mấy con tao nói, nó biết ở đâu mà anh kiếm nó quấn trong đồn tượng như tao nó quấn giận đó tôi mới ngó là tôi nói thợ hưng chết rồi hưng ơi ba tao hưng ơi sao mày biết là tướng ông già tao ra tao xuống thấy ông ôm ông ông nói trời ơi, ơi, vậy được được được một thằng rồi <laughs> à, còn một thằng nữa ở cánh đồng nó cũng hai năm thước mà cũng không biết rác mỹ lên quánh đó thì mới dẫn về nhà cái, nhà bác khai nói trời ơi nằm đây mà mấy đêm nay con không biết đâu khi nằm cái biết ờ, thằng hưng nói thôi mày ở đây nghe tao về đơn vị tao lo đơn vị coi, coi anh em ra sao mày đây mày về sao nó nói vậy là ông già tôi ra nhà sao tôi ngồi cái dựa cái lớp tre rồi tôi ngủ nào không hay à dựa xuống dây ngủ nào không hay bây giờ tôi ra thấy con vậy tội quá không kêu con nửa tiếng hồ sau mỹ lên nó quánh rần trời hết bắt đầu buông dậy buông dậy cái bắt đầu nó, ba ba con chạy về đơn vị qua nói vậy rồi buông chạy về đơn vị đến khi báo pháo nó bắn quá tôi à, bắn vừa dứt xong cái tôi nói hưng tao chạy nó coi ba tao sao chạy xuống thì thôi nhà cửa tan quan hết không thấy còn ai hết à, may nhờ ông lợi gì cộng ổng khôn vậy khi mà thấy nghe địch à, lên bao giây về cái là ông dẫn bà con lấy số á lại bà má tôi vòng vòng em là chạy về trên giữa vòng đây ra địch chạy về trên trên xóm cũ á trên ở đây là chết rồi phải nó dẫn bà con đi hết rồi sau này về nghe lại mừng cho nên nói à, về cái à, tổng công đấy nói thật với chị là nói không phải là tự cao tự đại nhé nếu diễn tả cho hết qua nhất là ba đợt đợt một hai đợt ba đánh ở đâu đánh như thế nào hy sinh như thế nào đánh ra sao thì nếu chi tiết thì tôi có thể hiểu được còn có thể nó trong trận địa thì nhiều anh em nhưng mỗi người đó người ta ở chỉ một phía thôi không đi đâu hết á tôi lại là người được quyền chạy đó coi như tôi là hồi đó tôi gọi là tôi là cái thằng là làm làm bia sống cho địch bắn mà người ta bắn coi như là người ta nằm một chỗ bắn chứ tôi phải chạy không à chạy trên đồng chạy trên lưới đạn chạy hết đâu này không chạy là không được chỉ chạy với bò không thôi thế cho nên là cái uh, trong cái trận địa đó cái đại đầu nào ra sao ra sao tôi tôi đều nắm hết vì tình hình ở dưới này ra thế nào chỉ huy biết được là do tôi mà chỉ huy trên này truyền lệnh cái gì là xuống thì cũng do tôi hết và một người nhận nhiệm vụ là truyền lệnh cho một cánh quân thì tôi hân hạnh tôi được biết được cánh quân đó chứ mà anh cũng có đánh như tôi đó nhưng mà anh biết chỉ chỗ anh thôi anh không có chạy tôi là thằng chạy như vậy là có thể thấy là trong cái, cái, cái qua câu chuyện mà bác vừa kể ấy, thì nghĩa là các cái nhiệm vụ của mình các mục tiêu mình là mình không hoàn thành nhiệm vụ bây giờ nói nói rõ ràng ra trong đánh trong tổng tấn công đó chỉ có hoàn thành đó, là cái đợt hai đó đợt hai là ta đánh vào cái uh, ngày ngày uh, tối 17 tháng 2 đêm 18 tháng 2 vô tiếp cận sáng 18 tháng 2 đánh cái biệt khu Bình Lâm biệt khu Bình Lâm tức là cái chỉ huy sở của địch hồi đó là là chỉ huy cái uh, địch đó. nó nằm tại đó bây giờ là cái tỉnh ủy của mình đó thì à, vô đó thì đánh có thể nói là đánh đụng tường ta hy sinh hoặc là bị thương nặng gì đó bỏ đó thì địch mất thì bao nhiêu thì mình cũng không biết chỉ cái tổng kết biết thôi và địch nó chôn dưới cái đâu bây giờ ta không biết duy nhất là cái đầu hình tượng này bây giờ tôi hỏi thăm cũng chưa ai biết là địch địch nó chôn anh em ta đâu đến cái trà, trận đinh công tán à, cũng trong đợt một á, thì à, anh em mình chết á, là nó gom ra ở đằng sau sân banh ở đó gần cái hồ nước hoặc cái hồ chứa nước để mà lấy nước cho cái phan thiết này thì nó chôn nó chôn dựa cái hồ nước đó sau này giải phóng thì có người chỉ và mình đào mình có khui mình mình đưa anh em lên được rồi chỉ có cái đó còn cái trận trận à, đợt hai này nó có quy mô hơn tức là mình vào mình đánh đánh đêm à, đó thì đêm sau là có dân công đưa vào thương binh tử sĩ khiêng ra thêm vũ khí đạn dược vào à, ba đêm vào tới đêm thứ tư á, là đêm đưa ra cũng cũng cũng cũng có vào cho nên là cái ưu điểm của mình là vào mình nằm trong lòng địch 4 ngày đêm thương binh tử sĩ mình không bỏ lại tức là mình nói gõ gói gọn là nói không bỏ lại thì mình quá thiếu sót là vì những người mà bị chôn dưới đất và những người bay lên trời là phải ở lại thôi dạ. chứ những người mà bị thương hoặc là là chết mà nằm trên này thì à, mình đưa ra hết dạ. thì đây tôi nói nói làm người lính tôi nói thật với chị đó theo tôi anh các anh nói sao tôi về bản thân tôi thằng lính tôi chạy tôi tổng kết ấy. trận này là mình không bỏ thương binh tứ sĩ ở trận địa ở trên này chỉ trừ những anh em này bị, bị bom mà mà tan sát hoặc là nó dập dưới hầm mình không biết thôi chứ còn ở trên đó đến ngày đêm cuối cùng mình vẫn đưa vẫn vẫn, vẫn đưa được đây đặc điểm cái đêm cuối cùng là thế này nè sáng cái ngày à, đó thì nó mới à, mấy ngày kia nó kinh nghiệm rồi nó không có chịu quánh mình nữa mình quánh gì nó bắn chơi chơi không à mà nó cứ uh, dội bom mới làm sao mình á bắn pháo dội bom thôi thì cái anh mà quánh sát tiền tiếng này không chết mà cái anh nằm sao chết cái dũng cảm là nghe lệnh là nằm tại chỗ không được chạy chạy là hèn đó thật là thắng là thắng ở ý chí đấy nhưng mà phải chết ừ. cho nên là người dân ta nói sau này là cái khu vực chợ gò đó là như một cái như một cái rổ nó lỗ như cái rổ vậy mà anh em nào còn sống là nằm nằm cạnh cái cái hố bom còn sót lại thôi như nó như cái rổ mà hỏi chị là pháo biển với lại mấy mây nó thả bom thì hỏi gì không có còn cái bom nó không nghe, nghe nổ gì mà nghe cái ịch thôi à. mà trong người mình nghe cái ọc trong rồi à, sáng nó nó nó bắn bắn dứt đợt đến 8 giờ 8 à, giờ 8 rưỡi đó nó tự nhiên tôi biết một trận địa mình tự nhiên đang rần cầu nó im chị nó im mà con mũi bay mình cũng nghe hết mà thằng lính mà nó nó mình nghe mình nghĩ thật nó hình như mình thấy nó rùng rợn nó chị à nó khác lạ lắm tôi mới nói là thằng à, thằng Sơn á nó lớn tuổi hơn tôi 2 tuổi nhưng mà nó là lính tôi nó Sơn Sơn mày mày theo tao ra đây coi thứ tình hình tao nghi quá vậy nè tình hình tự nhiên nó êm ru vậy tao thấy nó nghi quá thì à, có đường hiểm một có một mét nha bò ra hướng bờ sông á tại vì tôi biết cái bờ cái hướng này là cái đài lầu ba của bốn ba mươi á nó đã bỏ đây nó chạy rồi mà cái bờ sông này trên này là cái phía trên đây là cái cầu bác sĩ là cái chỉ còn đường duy nhất này là quân ra vô mỗi đêm quân nó vô chỉ con cầu bác sĩ này thôi thì định nó cũng nó cũng đã nắm được rồi nó quyết chiếm được cái cầu bác sĩ này thì nó mới cho một đại đội là từ cái chỗ cái trước tỉnh ủy bây giờ cái cầu đó nó mới lộ xuống cái bờ sông này ép cái bờ sông này đi lên thì ngay bờ sông này thì à, người ta xuống dưới bờ dưới bờ sông ta đi biển thì nó có con đường chài chài chài như này nè thì từ đó lên cái bờ sông này chỗ này nó hẩm nó không có đường đi đâu phải lên trên này mà ở dân đi xuống đây thì tôi vừa ra tới đây thì địch nó cũng lên tới đây ngó bên kia không có địch trống ngó dồn bên kia xong rồi địch nó vàng hết không thì nó đầu chết rồi hương hương rồi địch lên nó, nó bao dây rồi hương à? à anh thi sơn à thằng sơn nó tao, tao cho tao bắn nó không không thế tao nó bây giờ mày chạy vô mày báo với anh sáu nam nha tình hình này nguy hiểm gì đó mày giờ mày báo với anh là tình hình địch nó lên tới bờ sông rồi là sẽ bao giờ không còn ai hết á c 1 thì là cũng anh em cũng hết rồi bây giờ hướng này không còn ai thôi về mà về báo với anh tình hình này để anh giải quyết thôi mình tao đây không lo đây thì tôi mới ờ, dựa cái mấy cái, cái nhà đó nó nhà thì còn bức vách cao hơn này thôi rồi vách đố tôi mới nằm đó trên tôi ra thì trong người tôi có một quả pháo dù hai quả lựu đạn M16 của địch không tròn á lại à, một cái à, khe ca là ba băng đạn này rồi à, khoảng 200 đạn rờ trong trong tiêu trên lưng hồi đó là đứa nào phải có một một hai ba trăm đạn rời chứ còn quấn sau này kinh nghiệm là quấn hết đạn là không biết đâu đầu tiên là tôi nó vừa xong nó tập trung lên tôi, tôi quánh một quả pháo dù xong tôi quấn tiếp hai trái đạn nghe la rần tờ hết đầu tôi im im lát cái nó củng cố lại nó bắn thì họ chỉ dưới bờ sông cao gì thì nó bắn lên thì nó bắn nó phải lên trên này nó bắn mình chứ còn nếu này nó bắn giống đây tôi đội lính kinh nghiệm nó không sợ đâu không xong thì chị biết tôi ngó qua bên, bên này được bên đây bờ sông bên kia bờ sông á có mấy cây me cái nhà dân nó coi như là coi cine vậy <laughs> dân bên kia á coi như là nó đông nghẹt nó coi nó leo cây nó coi nó hò hét <laughs> thôi thì một mình là à, trên này lúc bên đây kia nó bắn mà nói thiệt cái chị là đó là có cái là cái ờ, tay súng của tôi là nó khá lắm sau này về bắn bắn thịt rồi về tôi hết một phát một viên một thằng chứ không có tôi bắn là không á thì tôi nằm tôi bắn ờ, lúc đầu này lúc kia địch hơn hết thằng nào ló đầu lên là là, là tôi giật à mà dưới bờ sông đó do đó mà nó chết quá rồi cũng không nào dám lên nữa rồi nó bắn cầm chừng rồi ờ, lát nó xung cũng xung phong lên xung phong lên thì tôi bắn ở nó lên đông thì tôi bắn à, tôi bắn à, bắn dài mà nó ấy thì tôi bắn cứ thế một mình tôi cái ông à, trợ lý ta khuôn đó còn sau nào hình như là tôi về tôi nghĩ hình như nhiệm vụ tôi là phải phải quánh mày phải nằm đó quánh chứ không cho ai nữa nhiều người bên kia không phải một mình mà nhiều người bên kia mà không cho ai ra với tôi cho cái ông ông đồn tụ ra rồi bò ra hỏi ủa mày còn đây hả ủa sao, sao không còn trời ơi tụi mày chết rồi chứ rồi sao mày hay mày rồi tình hình vô nằm nói chuyện lát ông vô báo cáo lại ông trong kia rồi ông ra lần thứ ba này coi như là bắn như ông sao mà cái súng ngắn mất việc đến lần à, đến chiều tối á, thì à, anh thiện à, là chính chị viên của tiểu đoàn á lúc đó là ổng là chết hết rồi ổng là dẫn quân xuống cái trường nữ xếp bên địch á vâng. thì ông nằm đó chứ không đánh ở trên trên trên lầu cao ông ngó xuống ông thấy rồi mày ủa sao cái ờ, bộ phận nào mà ngày nay bánh hay quá nguyện đảo trời bánh địch mà địch thì ông nói xuống bờ xong thì là chết rồi sao không thấy hết đến khi mà đụng nó địch nó rút ông cho anh em là cào ra là quân lựu đạn xuống bờ sông nó chạy nó chạy luôn ông về ông nói ông vừa xuống ờ, là ông hỏi chứ ông hỏi, gặp đồng tụ hỏi mấy bữa nay là ông tổ chức cái bộ phận nào mà quánh bùi sông ngon dưới hả ông trụ nó nào đâu có mình tra chứ ai đâu mà, mà, mà trời ơi ngon vậy hả cái ông từ đó cái ông ờ, chạy ờ, ông biểu ông tụ dọn ra cho tôi ra cho tôi ông nắm tôi ông ngắt nghĩa ông đấm đá là mày mày ngon là mày kỳ này mày anh hùng rồi mày trước gốc mày anh hùng rồi thế rồi đó mới ờ, ra thì ông ông sau nào mà ông mới biểu ông thiện ở đây giữ trận địa ông đi về ông báo cáo thì trong đó là ở trên chỉ huy sở là cũng cũng lệnh à, cho, người xuống là lệnh là phải đưa quân ra thì à, ông dự nhận lệnh nó thôi bây giờ mày à, tập trung đi các đại đội chỉ có mày biết đại đội nào ở đâu mày tập trung em lại rồi chia làm ba đợt mày dẫn quân ra tới à, ngoài đó là mày vô lại mày dẫn tôi nghe lời tôi à, dẫn quân ba đợt đến à, 12 giờ rưỡi thì tôi vô lại thì đưa xong ổng lại một thằng nữa ngồi chờ tôi ở nền chợ gò ổng nói đúng mày tao thấy rồi không có quánh bao giờ quánh giặt như cái đợt này mày quánh giặt kiểu gì tôi thấy như là khi nê gì chứ không phải là quánh giặt đó tao chưa chưa hiểu tao quánh giặt đến bây giờ mà tao thấy bộ mò mày sao mày dám nằm bừa xong mày quánh mình mày hay vậy tôi nói rồi anh giờ chạy chạy chết hả <laughs> giờ nó là lỡ vậy thôi giờ nằm đuôi chứ biết sao không biết thôi giờ mày à, à, đi à, mò xuống trận địa cũ đi coi có anh em nào mà nó kẹt lại không để cho nó ra đừng để bỏ tàu trời bên đây nói thiệt với chị hồi nằm đâu quá nào không sao chị à bây giờ nó im băng thắt rồi cả trận địa rộng lớn có mình mình à, mình mình bò đi bò đi nó lạnh ngắt nó vắn tanh tôi nói rồi lâu lâu để tôi bắn một loạt ra rồi kiếm đã rồi không có ai đến uh, ờ, 3 giờ vô lại thì nói thôi không có ai về nè rồi nằm nghỉ nói chuyện nghỉ xong ba rưỡi về thì cũng ra đường cũ đó thì gần tới cái uh, cái uh, cuối uh, cái đầu xóm này có một cái cái lò gạch hồi xưa hồi là gạch cũ mà ừ. chỗ là tôi tưởng đưa đưa anh em ra đó rồi anh em đi ừ. gần tới đó khoảng trăm mét tôi tự nhiên tôi ớn lạnh tôi trong mình tôi trong mình thấy kỳ thật tôi nói thiệt hả hỏi gì mày nói hình như cái địch phục ở đây anh thiệt à nó mày giỡn hả mày tôi nói thiệt hỏi cho nãy mà mày đưa quân đâu tôi đưa quân ở đây đâu nhưng mà bây giờ tôi nói anh tôi có cái linh tính gì là không hay hỏi cho mày biết đây nó ủa đây cái khu này là khu của dòng họ phạm của tôi ông nội tôi là thứ hai ba thứ năm lại đây cái dân này là là, là dòng họ phạm tôi hết mà nhưng ông nói thôi giờ mày tính sao nữa thôi bây giờ mình không đi thẳng nữa mình tỉa bên tay trái nè xuống mấy đám ruộng này nè dựa bờ sông này nè mình dọc đi lên tránh lò gạch này ông nói thôi đi đi thì tôi đi trước tới ổng tới thằng à, mới đi sau thì thằng địch nó thấy rồi đó nhưng mà tưởng rằng sao còn nữa tưởng là tôi à. mở đường còn nữa thì nó không bắn bắt đầu à, tụi tôi đi qua khỏi nó khoảng à, ờ, gần trăm mấy thì nó thấy không còn ai bắt đầu nó buông bắn ôi giờ ba anh em buông chạy chạy ra chạy đã trên đồng rồi thoát rồi ra ra đồng rồi ông mới rồi ông ông thoát chết ông mừng ông khôn tôi ông ngắt ông déo mày sao mày khôn với mày mày khôn với mày không không không có mày bữa nay chết rồi tôi nói khôn mày ông mày ông bà lên đến báo cho biết vậy tôi khôn có chó gì đâu nó không nói gì tôi không trong mình bữa nay là đúng là ba anh em mình nó nó tốn gọn rồi thì ở nhà chỉ huy sở ông ờ, quân quân, quân, quân tướng á lừa dạng đó mà nghe thì ông hỏi rằng nó rầu rầu vậy là bộ phận thiện là bị phục kích rồi chết rồi mà lại không có nghe bắn ờ, tiếng súng trả lại mà ông nói là chắc là bị hạ rồi chứ còn thằng thằng ca mà nó không bắn trả lại là là, là nguy hiểm rồi mà không có ngờ vậy đâu thì mà, mà chạy hơi khói rồi <laughs> lo chạy ông nậu quay để bắn làm gì nữa <laughs> rồi cái, cái này về cái ông thiện nó thôi mình kiếm cho nào ngủ trời ơi cả cái nó ra cả cái bị số đứng đứng sáng mờ ra đứng nó ngóng nhiều mà rồi chị rốn đâu trời ai nó cũng mừng trời hỏi sao trời ai cũng dám chắc là mấy thằng mày bị phục đích rồi mà nghe thì tao bắn không chứ không nghe nào tao bắn một tiếng nào trả lời về chết hết rồi chứ ai về vậy rồi may mừng nói gì thốt chết của những những chuyện rất rất kỳ tài tôi thấy gì